Xin chào tất cả các bạn Hôm nay lại đến video mới của mình Hôm nay mình sẽ làm à, một chiếc máy à, iPhone à, bị wifi ẩn Có nghĩa là wifi tối luôn Hôm nay mình sẽ làm làm sao để cho cái con iPhone này wifi sẽ hiện lên và bán được bình thường Bây giờ hiện tại con wifi đang bị ẩn trong đưa luôn không vào bên trong luôn sửa không nhá bây giờ sửa mai chú nói mai mới lấy được à vâng nạn thì mới nói nhẹ thì lấy luôn nhưng mà đây là nặng trước mắt là con này thì thường thường là bệnh của nó là hay phải thay IC wifi thì là nó sẽ à, hoạt động trở lại wifi nên à, bây giờ mình à, trước mắt là mình vệ sinh vệ sinh keo ở xung quanh con wifi à, bây giờ tăng tiến này wifi này là, là được ờ, kiểu như là đã làm rồi nhé nên không phải vệ sinh keo mình sẽ làm ờ, tất cả các quy trình thay ờ, IC wifi từ A đến Z không giống nghề và sẽ làm một cái chi tiết cho mọi người cùng xem sau khi đo đạc thì ờ, phát hiện ra là một chân của nó đã bị đứt bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ câu cái chân bị đứt đấy nhá cái chân này chân bị đứt nó nằm ở cái chân ờ, số 2 từ đây lên đây đấy nhá đấy, từ đây lên đây này anh em để ý nhé. sau khi đo đạc bây giờ mình sẽ câu anh em sẽ ờ, dùng nhiều cái vật liệu để câu dây đồng sợi cáp tôi tôi dùng sợi cáp nhé đây sợi cáp sóng sợi cáp sóng ok ngắn hơi ngắn ở ờ, ngoài đây ấy, nếu mà xét theo cái sơ đồ ấy thì chúng ta sẽ thấy có một cái điểm tép cái chân này nó sẽ đi từ u nó sẽ đi ra Đấy, à, hiện tại là cái chân này là nó đang bị đứt một cái điểm từ u đứt ra thế nên bây giờ mình sẽ phải câu cái điểm đứt này vào thì mình sẽ câu từ điểm đấy vào đây nhé không sao việc tiếp theo là mình vệ sinh và bôi keo xanh vào sau khi mình câu xong cái chân ấy rồi mình sẽ đo đạc lại một lần đo đạc lại một lần thì xem là cái chân này nó rồi ok nhé chân này thì hiện tại giờ nó đã xuất áp ra đây anh em chú ý đồng hồ nhé Đã. vừa lại đây đây nó ok nhé anh em cố gắng nhìn đoạn này thì tay tôi này Dạ, chân này này xuất ra từ u này ok này chân này này vừa bị đứt chân này này mình đo không có tín hiệu và mình câu lại là ok này và chân tiếp theo này ok ba chân xuất ra từ u ok nhé rồi, bây giờ mình sẽ ờ, tiến hành ờ, bôi keo xanh đây keo xanh này keo xanh bôi keo xanh để làm gì một phần là mình để cho nó cách đi chạm chập cái thứ hai là nó chắc rồi ok mình sẽ dùng à, cái đèn UV để sấy nó nhé để sấy keo trong quá trình chờ đợi ờ, đèn thì ờ, mình ờ, cũng sẽ lấy một cái bên lấy IC ra đây mình đã chuẩn bị một cái bên để lấy IC ra rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đục nó thường ấy là một con IC mới thì anh em để ý là nó sẽ có keo nó bám vào muốn xung quanh rìa bây giờ mình sẽ dùng dao hay là tôi tôi dùng con dao mổ này Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ lách cái keo ở trong rìu ờ, của, của con này ra nhé mình sẽ lách ra nhớ nhé trong quá trình lách thì anh em để ý cái lượng nhiệt khi mình dùng khò mình lấy keo thì mình ờ, để lượng nhiệt khoảng tầm 250 là được rồi ok kể cả khi anh em làm một con mới hay là lấy một con cũ cũng vậy thì anh em dọn keo trước thì đỡ phải dọn keo sau thế thôi chân cẳng nó sạch sẽ nhìn nó đẹp rồi ok sau khi mình dọn dẹp xong mình cho một tí nhựa thông vào vào chân nó anh em có thể dùng uh, bất cứ một cái gì vật cụ gì như tôi thì tôi hay làm quen tôi dùng dao tôi bẩy luôn còn không nữa thì anh em phải có một cái uh, dụng cụ để bẩy ví dụ chẳng hạn như cái này đây đây à. thôi tôi dùng dao luôn rồi ok nhá anh em phải căn phải biết được khi nào là được chứ không phải là tại vì tại vì anh em đâu có lắc được đâu anh em phải căn khi nào là được đấy ok rất nhẹ nhẹ nhàng và tình cảm rồi nhá sau khi mình nằm xong rồi là mình sẽ vệ sinh ờ, trên cái mặt của, của nó ok nhá chân cẳng không đất ok cái đèn UV đó rồi bước tiếp theo mình sẽ à, vệ sinh con này nhá trên những con này ấy, à, nó đều có keo hết thế nên là khi anh em à, vệ sinh à, thì anh em phải vệ sinh cái keo ở trên bề mặt của con IC để làm gì để khi anh em đóng vào thì nó không bị cấn nó không bị cạnh đại khái nó vậy anh em khi anh em làm ở trên mặt con này ấy, anh em phải chú ý lượng nhiệt hết sức có thể chứ vì là không phải là vì anh em mình cứ thấy như vậy là cứ thế mà phi vào là là chết đấy nhiệt nó vừa tới thôi cũng không nên ghi nhiều quá nhiều những cái đầu cò này vào nó rồi anh em cộng thêm ít tiếp mới vào để cho nó bám với cái tiếp cũ để cho nó ăn sáng những chân cũ ra thế là được cái chân này để phải cái cái cái ờ, mỏ hàn hôm nay nó cùi thế nhỉ quá cùi luôn các bạn ạ không sao tiếp cùi nó làm gì kia nó cùi thật sự luôn đấy không thể bắt được ra một tí nhiệt nào luôn ấy. cái khâu vệ sinh là khâu rất quan trọng ok vệ sinh xong việc tiếp theo là anh em phải có một cái vỉ đóng chân vỉ đóng chân nó như thế này này anh em phải có một cái vỉ đóng chân wifi à đây có luôn xin nó đi này anh em chú ý đừng để cái lỗ nó bị tắc nhé ok bồi chân đóng chân thì chúng ta chuẩn bị một lọ thiếp như này nữa anh em ờ, dùng ờ, lọ thiếp nhiệt bao nhiêu thì tùy như tôi là dùng lọ ờ, này nhiệt hiện tại giờ là đang báo là 183 độ C nhé sau khi đã đủ chân xong chân cẳng đã đổ xong rồi nhé, giờ mình sẽ đóng vào trong bên anh em phải chú ý nhé khi anh em lấy một con IC ra thì anh em phải nhớ được cái chiều chiều của con IC nó quay về hướng nào chứ không phải là anh em quên hỏng á ví dụ chẳng hạn như ở đây đúng không một con mới anh em hình dung này ví dụ nhá nhưng cũng có con đây ví dụ những con chẳng hạn đúng không anh em nhìn cái chấm này chưa cái chấm này nó quay lên đây đúng không anh em nhìn để ý nó có hai cái chấm này chấm này này và chấm này này rõ ràng nó quay lên đây và sao chấm này nó lại quay ở dưới nhưng mà cái quan trọng là cái cái chữ của nó nó còn phải quay lên quay xuống của gì nữa cơ đây để tôi lấy thêm con nữa nhá trong có một cái nhìn trong một cái nhìn chung chung nhưng mà chẳng hạn trong quá trình anh em mà có quên chiều hay làm sao rồi con này cũng vậy này đấy để tôi nhìn cái, qua kính này đúng rồi đấy tất cả anh em phải chú ý này nó đều có một cái điểm chung hết đấy, thì bây giờ anh em chấm phải quay lên góc này nhá ok rồi giờ mình sẽ đổ ờ, cho tí mỡ vào chân nó chúng ta một tay ờ, rồi nếu anh em nào sợ bay thì một tay để giữ cái kẹp nó lại kẹp banh lại để giữ giống như định vị đấy còn nếu anh em nào mà tự tin thì đóng được thì để vậy luôn và phập luôn cho nhanh No. khi mà anh em đóng xong ấy nhờ như có những cái vụn vặn này nó hay bám ở những cái cái cái trong bên ấy vụn vặn trì mà nó thừa tay nó đổ ra đấy thì anh em phải chú ý là anh em phải làm sao anh em phải à, kiểm tra qua một vòng xong rồi là mình mới uh, vệ sinh nó đi sạch sẽ xong là mình dùng một cái miếng rẻ này mình thấm thấm cho nó hết ra ok cái men của mình nó rất là sạch sẽ luôn rồi ok nhá sau khi đã ok mình sẽ lắp vào men mình test thử cái dây dòng ok kapanan sau khi đã tay ắt và thay IC wifi khác và wifi vận ẩn nên à, bây giờ là tôi nghi là bây giờ nó đang nổi từ main là từ u cpu là không à, cấp áo được ra thì à, video xin dừng ở đây xin hẹn gặp lại mọi người sau xin cảm ơn